chị hát bài à, anh em chúng ta nhé mua nhà chúng ta đó hai chúng ta sẽ bắt đầu học lại và sẽ học nâng cấp lên nhé và phải học quy củ hơn chứ không phải là học cái uh, amateur amateur như hôm uh, cái khóa này nữa nhé dạ thì lúc đó các chị sẽ hát cho em này cha hến cha hến cho thầy cha hến mân môi nụ cười cười hết cười hết trả hết cho thầy đúng không nào đó hôm nay ờ, có ca đoàn thì bỏ chúng em lên đây để mà giao lưu với các chị và sau giờ học thì để sẽ cho ca đoàn hát thử mấy bài mà các chị ờ, nghe theo đó để mà cảm nhận được cái lực cái lực luyện thanh như thế nào cần cái bài nào ở ờ, cái bài nào cần cái lực nhấn lực mạnh gì đó bài nào cần êm cần mềm đó thì uh, các bạn em sẽ hát mẫu cho em các chị biết để mai mốt khi mà học cái khóa hôm nay thì các anh chị sẽ ờ, ờ, hiểu rõ hơn về cái cách ờ, hát nhé chứ đừng có hát bài nào giống như bài nào á vậy thì xin mời các đoàn thiền mẫu các chị đứng lên cho các anh chị các lớp các anh chị lớp học Bài mai mốt các chị mặc đồng phục chạy nhá cho nó trẻ chung Các chị đứng lên chúng ta làm việc nhé là các anh chị sẽ luyện thanh tới khoảng 8 giờ 15 xong rồi à, theo đoàn thì bọn em sẽ giao lưu rồi à, xong đó thì mời toàn này các chị à, theo lời mời của của cha phụ tá thì sau buổi học này chúng ta tập trung xuống sân nhà sử để chúng ta có một buổi liên hoan gì đó để ta gặp gỡ gì đó nha rồi vâng, xin mời các chị tập lý thôi em nè hôm nay có cái anh nào mới giơ tay cho em nè một mới hai mới trời ơi hôm nay buổi học cuối mới có mặt vậy mới kìa vô lên kìa cũ rồi này cũ rồi rồi các anh mới theo dõi nhá dạ. à, theo dõi để mà làm việc hôm nay ngày cuối rồi cho nên em không có nhắc nhiều nữa là theo dõi mà làm rồi đợi tới khóa hai bắt đầu học lại từ đầu <laughs> đợi tới khóa hai học lại từ đầu không <laughs> mang đến khóa hai mà học lại từ đầu mới vui chứ <laughs> rồi sang tới khóa 3 là học lại từ đầu đi là <laughs> cứ từ đầu abc lớp vòng cứ vòng hoài rồi trong cái thời gian mình nghĩ đó anh chị nào mà muốn tham gia tham gia buổi học nào thì cố gắng chạy xe xuống dưới em đó, dưới em thì có tối thứ tư có một lớp âm nhạc tối thứ ba là ca đoàn liền mẫu em truyền thanh tối thứ ba và thứ năm thì tối thứ tư có riêng một cái lớp âm nhạc như vậy hoặc là lớp tám giờ tới chín rưỡi đó các chị nào muốn học thì chị có chạy xe xuống dưới yeah. Dạ. học uh, từ năm hai đến năm đây rồi dạ ngồi nhà thờ nhà thờ nghĩa hòa nhà thờ nghĩa hòa được. Dạ. nhà thờ nghĩa hòa đường phạm ông hai đường nghĩa phát đi vô tí xíu nó chưa không có xa đâu đi khoảng chừng năm phút rồi nè thì vì yêu nghệ thuật thì phải vậy thôi chứ giờ chứ giờ trên này em không lên được đó, thì giờ chịu khó các chị trong thời gian vắng thì chạy xuống dưới thì khi mà bắt đầu trên này mở lại khóa thứ hai là chị được một cái thời gian nối liên tục nó không bị đứt quãng đó là như vậy thì ờ, vì sự nghiệp cao cả thì chúng ta phải hy sinh thôi chứ nào rồi xin mời các chị tập lấy hơi nhé nào chuẩn bị bơm hơi ra ngoài khóa bụng lại lấy ơi Quỳnh buộc ra ém lại 5 giây Xả hơi một Xả hơi cho đều Đừng để cho tia hơi lớn ha Tia hơi nhỏ rồi 10 15 20 25 35 Sao rồi 40 Tốt Sao phải nữ này yếu hơn thế Rồi xin mời các chị lần thứ hai cho em nữa rồi chuẩn bị bỏ hơi ra ngoài lấy hơi bình bụng ra ém lại 5 giây xả một năm mười

lăm năm mươi năm mươi lăm sáu mươi sáu mươi lăm đấy anh đó bên kia hỏi mẫu em á 70 giây được đấy hôm nay còn còn còn kim giường đấy có lúc đến 10 giây rồi tại vì ảnh là dân thổ kèn cho nên hơi sợ nên mà mấy chị nào mà lấy chân thổ kèn rồi là nguy hiểm lắm dài sức lắm lên nói là chết đấy rồi xin mời các chị dừng ra đi nhé đó các chị ờ, theo dõi cách ờ, lý hơi như thế rồi trong thời gian qua cái ờ, khóa học không được học đó, thì các chị cố gắng đó, lên trên mạng đó, đưa lên trên mạng rồi thì các chị theo dõi nó mà ở nhà tập tập lý hơn rồi bắt đầu ứng dụng cái mẫu âm nó vào luyện thanh à, xin mời các chị luyện thanh nè rồi các chị em mẫu âm thứ ba nhé mi mi yo bật âm mi mi yo yo đánh cái hàm yo đánh cái hàm méo lên nha yo yo yo hai dưới nó ra để cho cái ờ, cái âm của mình nó dẻo nó mềm để chúng ta hát vào những cái bài mềm á âm nó nghe nó mềm mại hơn à, cũng đánh ra chứ đừng đánh vô nhé hai ba mì mì mạnh năm thứ ba ra hai ba mi mi ya mi mi ya mi mi ya mi mi ya âm thứ hai anh nghe chưa có biết yo ờ, yo nó phải biết âm thứ hai lên rồi chưa lại nha yo yo yo hai ba nghịch nghĩa nghịch nghĩa nghịch nghĩa nghịch nghĩa cái âm gia làm thứ ba cái gì bật khẩu hình ra là bự giữ nguyên cái khẩu hình đó nhiều giữ nguyên cái khẩu hình đó đã rồi chứ chuẩn bị ta hát ông mi bắt đầu tâm cái đóng cái khẩu hình ta mở ra lại chứ đừng bật da xong cái đóng khẩu hình là liền có gì hiểm đó không gì giữ nguyên khẩu hình xong rồi chuẩn bị mi là mi bắt đầu tăng cái đóng cái hàm lại tăng cái mở mi la lại chứ đừng nói yeah yeah đóng âm mất rồi nó là âm nó làm biến dạng yeah yeah yeah nó làm yeah yeah chứ mà là yeah khác nhau nhé chị đóng âm sớm là âm nó biến dạng rồi nữa coi chừng nha ở đó nó hơi khó lên ra phải chú ý chút xíu nữa hai ba mình đi cái nữa Cố gắng chuyển vào ông chỗ nóng nha Cho nó thoát ông ra dần Đừng có hát dùng thật cái này mà không tập thể dục ngực nó cũng nở đấy chứ nói chuyện vậy đó đừng có tập thể dục ngực nhiều ngực nó đô ra không có đồ thay đâu đồ nó quá cỡ là không có nó không có má ờ, bắt con phải đi đặt hàng bên nhật về đấy bỏ tay cuối nhỏ rồi dồn hết lực đẩy lớn ra nhớ cái nào đó là khi mai mốt mà không có học thì tự ở nhà tập nhé đóng vô còn vô nhà tắm đóng cửa lại hát đó mà hát xong mà tới giờ mà xỉu nó không thấy ai ra cứu thì thôi chịu khó nhé chịu khó là nhân nhân cha và con nhà thánh thần amen chúa gọi con về ai bảo chúa đến ra là lúc đó là hát vì chúa thương gọi tôi về tôi không về tôi không về đó xin mời là hai chú này nữa là hai là có mấy chú ông rồi giờ em uh, ghi danh sách được đó hát nhỏ lại tí thế em đừng có hát lớn quá này nó nó nó bị uh, nó bị giãn âm ra thứ nhất là giãn âm thứ hai nó không vào âm nó không vào nốt của đàn nên anh nghe nó phô là vậy đó đó cố gắng nhé hát nhỏ lên tí để cho nó định hình cái âm để nó, nó thoát ra rồi xem xin mời ai theo công là con trong chưa có mở đó rồi xin mời cái chị ngồi nè mời hiền mẫu đứng lên hát với em um, bài tập như thế nào rồi nghe nhá hai à. giả vào đặt mũi lên rồi. Đặt tiếp. Hai. chị mẫu lên đây hát ờ, cho các chị nghe được cái lực của các chị điện thanh thời gian qua như thế nào rồi các chị theo dõi nhé xin mời điện mẫu